bạn bị khẩu trang đẹp trai lắm bạn ạ thật luôn mà tớ đã lên xe và sắp tới là một hành trình dài khoảng tầm ờ, năm sáu tiếng gì đấy để đến Hà Giang chào buổi sáng các bạn à, Đây là cái chỗ mà hôm qua 2 giờ sáng bọn mình đã nghỉ lại đây Chỗ này gọi là dốc tối quán Các bạn search trên Google Maps sẽ thấy nhá thì nó nằm ở trên địa phận của Tân Quang, Bắc Quang vừa nghỉ ở đây và sẽ thuê xe máy ở đây luôn Bây giờ sang test xe máy nhá để xong rồi kiểm tra xem uh, chọn ra những chiếc xe an toàn và đủ tốt để tiếp tục hành trình khám phá Hoàng Su Phi trên đường này thì có rất nhiều xe đi qua và nó rất là ồn nhưng không hiểu sao hôm qua mình ngủ ngon như thế các bạn ạ Bây giờ mình đang đi sang chỗ để thuê xe máy đây Cùng một nhà thôi nhưng mà thuê xe máy ở bên nhà đẹp hơn còn mình ở bên nhà xấu hơn nó rất là đơn sơ ok chứ anh cháu chào cô chú ạ Linh <laughs> đào Linh đào Hoa kìa, hoa kìa Ôi trời Cô qua tâm sự ác lắm Thế á Cô đi ở nhà, bây giờ lấy cô đây nhà Cô đi chơi đây Bye bye Bye Hè giỏi quá Ui trời ơi nhận nhá à, ờ, Thôi bọn cháu chuẩn bị xin phép đi sang bên kia để xong đi đây ạ à, à Dạ vâng Dạ dạ Hoàng Sophie get go Quên chưa bấm máy kìa Bấm rồi <laughs> có thức mới vực được đạo Đầu tiên chúng mình phải ăn sáng cái đã Đây bọn mình vào quán này Ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi Không phải để ý yến đâu nhá, ăn đi nào Bọn mình ăn phở Vào một cái quán à, khá là đông Chứ quán nào đông mà vào thôi Bây giờ chúng mình sẽ ăn sáng vào Cát Tiên à, Đây là một địa chỉ được bạn mình chị uh, La Mộc giới thiệu Là đi đường đèo gió thì sẽ ghé qua đây chơi à, Bây giờ thì hãy ờ, cùng mình vào xem xem trong đây có gì Đèo rất là nhiều cây trúc kiểu giống uh, rừng trúc ở trong uh, một cánh trải nhưng mà đường đẹp hơn nhiều luôn và bọn mình đã nghe thấy tiếng thác chảy giới thiệu với các bạn đây là thác tiên nha thác tiên thác tiên một rưỡi bọn mình đã đến Cốc Bài nhưng vấn đề là hết cơm rồi phải đi tiếp đi lên trên kia chắc khoảng tầm trong vòng một cây là sẽ có cơm ăn <laughs> tao đi khổ lắm lần đầu đi phượt các bạn ạ thật may là bọn mình đã tìm được một quán ăn các bạn ơi đây Ờ, quán này thì chuyên uh, kiểu cho khách uh, cơ quan ấy nên là họ làm nhiều đồ ăn và còn dư đến lúc 2 giờ chiều mình đặt là vẫn còn và bây giờ thì vào ăn trưa ăn trưa ăn trưa còn uh, hai món nữa vào chị bảo có lòng sáu dưa phải order luôn thịt kho chám bắp cải luộc khi ăn uống no say thì bây giờ bọn mình sẽ đi ra suối thầu đến suối thầu Vâng, cái đường vào suối thầu các bạn ơi Đi theo Google Maps các bạn ơi Ôi trời ơi, đơn giản hơi khiếp nha đường lên hơi khiếp nên là chị em chúng tôi là phải đi bộ đây Ê, cảnh thề đoạn đường vừa nãy đỉnh thật sự luôn ý rất là rất là nhiều tan rong mạch úp quà nào úp quà sau à, gần 3 tiếng chắc là gần 3 tiếng đấy bọn mình ở đây rồi thì bây giờ sẽ là lúc mà chúng mình đi về bản phùng để ăn tối khi tôi hỏi mọi người có về không thì mọi người trả lời một câu không không về đâu không về mọi người có thêm không về trời ơi tí nữa nó tối đấy nhìn này thôi vùng ở vùng núi tối nhanh cực trời ạ à, tí nữa mặt trời xuống núi phát là trời tối om đèn đường thì không có nhá không có đèn đường mà trời ơi giờ cũng ham hú giờ vẫn lắp chân máy để quay tiếp này chỉ vì một ít mây đang bay lên chỉ vì ờ, mặt trời hoàng hôn đang xuống ngày đầu tiên đã thế này rồi tôi không biết là ngày mai ngày kia lịch trình của chúng tôi sẽ như thế nào luôn các bạn ạ à. từ từ từ anh anh lùi lại tí lấy đà lùi lại nhà một vừa lấy đà nhưng mà có một không phải số 1 đấy đi số mấy đấy số một mà <laughs> ôi kinh đi thôi à? trước anh có đi đường này không đi một đoạn nữa chứ bây giờ quay lại thì khác gì đâu đi đường dưới này đi đến dưới đây có đường bên trong mà đường nào đi xuống đâu em đi chưa thì cứ đi theo em điều anh đi thẳng xuống dưới này anh vâng đi dưới đấy anh đi trước dẫn đường em được không đi em đi trước đi theo anh đi đi ui rồi Trời ơi, đấy các bạn thấy chưa? Đây là đường bê tông ấy nhá. Có đi được không đây? Hả? Ok, thưa các bạn là đi đường nào thì về đường đấy. <laughs> Không nên đi thẳng đường tiếp theo nha. Nó thật là kinh khủng. Quá là kinh khủng rồi, bây giờ bọn mình phải đi bộ đây này. May là có mấy anh bản địa các anh ờ, dẫn đường chỉ lối cho đấy. Không thì có mà còn hoang mang không biết bao giờ mới về được đến nhà ấy. Sống rồi cả nhà ơi. Ra <laughs> đường to rồi. <laughs> 别 <laughs> <laughs> 到了，别 <laughs> 到了。 của bạn như thế nào sau 2 tiếng di chuyển? Tôi tìm thấy ánh sáng và nhân lại rồi <laughs> Tôi được sống rồi, tôi được tắm rồi <laughs> Ok Còn uh, anh Minh nào? Cảm xúc hiện tại? Không có lời nào để nói <laughs> Lần đầu được đi ờ, chặng đường 2 tiếng trong bóng đêm à? Đâu, trước anh đi nhiều rồi À thế à? May quá lại lại lại nhá. lại không có lại gì hết nha thôi thôi thôi thôi không có chỉnh sửa video người ta không chỉnh sửa nào hùng đâu mười đi có Mười. đường này dễ hơn đặt đi uh, một căng trải nhỉ đâu một căng trải là mưa thôi chứ còn một đường đi có gì mà khó không đấy đi bị mưa nhỉ chứ còn đợt này đi là nó không mưa đâu một chiếc homestay mang đồ vào rất nhiều khách nha trên đường đi đến bản Phùng ấy thì em có nhìn thấy một cô đang ờ, cầm đuốc đi giữa đường không? Em cảm thấy như nào về lúc đấy? Em thấy bình thường em thấy sợ cái thằng có một cái thằng bé ngồi ấy chị nhìn thấy bạn đấy không? Lấy mọi người có gặp phụ nữ mà. Cái cái cô đi đường không? Có. À? Cô không. em không sợ nhưng có thấy, thấy thằng bé không? Không có thằng bé. Có một thằng bé ngồi đây xong kiểu cô gái mà, phụ nữ mà thằng bé đi mãi rồi sao ngãi ngãi thằng bản này thế ừ, ừ, cái đoạn gần bản ngồi ở cái chỗ dốc mà gần đi tới điện ánh điện đấy ờ đấy là cô tưởng đấy là cô tưởng đấy là cô gái ngồi ngồi ở cái đèn dọi mặt đúng không dọi dọi mặt cái bà cầm đuốc đi ừ. anh đuốc đuốc thì không không sợ lắm à chắc đi qua làm cua rồi lúc bọn em vào đúng rồi đúng đoạn cua luôn như cái bóng ờ, bóng bay anh có thấy nhưng mà anh anh anh thấy cũng ấy nhưng anh tưởng là chơi đèn lồng trung thu <laughs> được anh thấy thôi đấy ừ, nhưng mà sau kiểu người cầm đuốc đi đường thì là bình thường nhưng mà đứa bé ngồi ở ngay cái chỗ mẹ cua cua đứa bé ngồi chỗ sân luôn có cái đèn sau là mặt mà chỗ đây là rõ là chỗ kiểu vũng nước kiểu bẩn bẩn đấy nhưng mà đang, đang ngồi trên cái bao để chợ đợi ừ. mà chắc tại lúc ấy đang kể chuyện ma lên lên trên một đoạn có nhà này không ngồi đợi lại ngồi đợi ở ngay chỗ kiểu tối tăm đấy bữa tối của chúng tớ các bạn ơi chúng ta sẽ có món gì đây gà bản lợn bản à, xào hành tây à, rau cải bản và trứng bản cái này là cái gì ớt bản đấy nước mắm bản nhá ok bữa tối xin mời các bạn Step one, wake up early gonna rise with the sun Step two, get some good, some food in you Step three, think real hard about what you wanna be Step four, everybody just do your thing Săn mây các bạn nhá, săn mây nào, yeah, săn mây, săn mây, yeah Cũng ly nào, cũng ly nào, Hiền ơi, cũng ly nào chúc mừng chúng ta săn mây thành công nha, săn mây mây à mình bịt mây luôn à, tình hình là cũng gần 10 rưỡi 11 giờ thì đấy thì bọn mình sẽ đi xuống chơi các bạn ạ Và tiện là xin ăn trưa luôn uhm, xuống dưới nhà dân xin ăn cơm Hãy cùng xem là cơm bản thì có gì ngon Đi thôi, let's go Chúng là những người khách cuối cùng trong homestay hôm nay Bọn lười, giờ mới đi Đấy thằng Hùng ngủ muộn nhất đấy Nhiều Gọi mãi mới dậy Dậy từ 5 giờ nhưng lại đi ngủ tiếp <laughs> view đỉnh thật sự Khi cẩn thận hết sức cẩn thận cao thế nắng quá các bạn ạ chụp được vài tấm ảnh xong lại phải chạy lên luôn quá nắng nhớ thế nhỉ nhà có em không không có em à không có em luôn Ồ. có em không em có em không có em à? Thì mang về cho em nữa nhá Có em gái hay em trai nhỉ? Em gái luôn, em gái mấy tuổi? Em gái mấy tuổi? 4 tuổi À à, Mình thấy nhà chị ấy có đang nấu cơm thì phải Mình sẽ lên xem nào Ôi Nước nhà kiểu gì á? À? Cái thâu đi Do là không tìm được cổng vào nên là <laughs> bọn mình xin phép là không vào Hẹn gặp lại gia đình nhà chị ấy vào một dịp lần sau khi mà mình ờ, đi ờ, khám phá 63 tỉnh thành và mình quay lại đây Mình sẽ vào để nói chuyện giao lưu với ờ, gia đình nhà chị Dân tộc người La Chí Xuống ruộng này có cá mà bắt á Thật Cá gì? Cá gì không có Cá gì? Điêu nha, không tin ruộng lúa như này nước có bao nhiêu đâu mà có cá Em có điêu đâu Ruộng nào có nước phải có đấy chứ ruộng này có cá mẹ tin không cá rô đồng chắc cá không núi đồng núi không nghĩ là có đâu không thì chị cứ xuống là bắt đi ừ. Để xem ơi đây là trang phục của người La Chí à? La Chí La à. chuối chứ không phải la chí đâu La gì? La chuối La chuối <laughs> Đùa nhau à? Trời ạ, à, không thể bị lừa như thế được Đang lên vlog này, em tên gì nhỉ? tên em nhìn tưởng đây, cứ giống như bảng này thôi mà Ơ, tên Phùng á? À, chẳng qua em dấu hỏi thôi, chứ phải dấu liền đâu Ai chà, chơi chữ à? Phùng Ok, khi nào có video lên youtube xem nhá Em xem hàng ngày này Thế à? Không có thấy gì được, phải cần đi đấy chứ có thấy gì được Yên tâm, kênh này sẽ, video này sẽ lên sóng clip uh, youtube nhá Yến Vi Vu nhá Thấy cái tên youtube mà Yến Vi Vu, được chưa? Nhớ nhá Yến Vi nhá, nhớ Nhớ nhá. subscribe nhá. thế á? Suốt để. Ôi thế á? Thế bây giờ ngại gì nữa? Làm gì mà ngại đâu. Cứ quay lưng thế, quay lưng vào camera thế. Thôi <laughs> thế nhá, bọn chị đi đây. Bọn chị uh, xin phép đi về đây. Bye bye cái. Bye bye cái. Ý trời ơi. Ngại thế. Chào cái. Bye, lâu lắm mới gặp lại đấy. Em có biết đâu. Chào tạm biệt nhá. chưa xong thì bây giờ mình sẽ đi ờ, đi đâu bố biết đi đâu đây bản Nhung Bọn mình vừa phát hiện ra một cây cầu này ở bản Nhung U là trời <sighs> à, Ghê quá Đây, lý do bọn mình đi xuống vì nhìn cầu từ trên cao xuống khá là ok Bọn mình sẽ bay flycam ở đây Và có xung quanh hai bên này, suối này Rất là đẹp Đấy, cứ đi phát là lại nhấp nhô nhấp nhô nhấp nhô cầu rung lắc dã ma các bạn ạ thế này đi xe máy quả khiếp nắng siêu nắng luôn đi vùng núi nhất định các bạn phải mua kem chống nắng nhá tiện đây thì có hãng nào tài trợ kem chống nắng thì yến sẵn sàng nhận mua theo cái mũ đó các bạn ạ <laughs> chưa có nhãn hàng ờ, kem chống nắng nào tài trợ cả chị em chúng tớ vừa bị đuổi phải đi uh, ra chỗ khác chơi nên nó quyết định đi sâu vào bên trong này xem có gì không ở đây có một nhà dân này không biết có ai nhà không nữa nói thật với các bạn là trai bản lái xe quá là điệu nghệ luôn yeah! vui lên đây ơi nhìn mặt ta đấy đây cạo rồi nhá cải tóc nhân ngày sinh nhật nào em xin trời ơi ừ. trời ơi bây giờ em bây giờ mình kiểu bây giờ mà được kiểu anh minh cài tóc cho nhỉ cài tóc cho nhỉ để, anh cài hai bạn này xuống ô nào nào nào u rồi nào u là trời ơi đẹp các bạn không đẹp cũng phải đẹp nó cứ phải không mưa điểm mưa điểm bóc ca của em hợp với màu tím mộng mơ đấy thêm màu xanh lá cây nữa thành cầu vồng ở đây sẽ nhìn được toàn bộ phía dưới kia là ruộng bậc thang đây là mình sẽ leo lên trên này cùng những người bạn của mình chúng ta cùng lên đấy nào có 26 cây mà đi tận tiếng rưỡi tiếng 10 phút tiếng 20 phút em đứng ở đây là không em đứng ở đây mà Ủa. wow wow trời ơi này còn lá cờ tổ quốc nữa xịn thật sự không có ai thu vé nhở? Thôi nào mỗi cháu xin 10 nghìn nào Không cô 10 nghìn cháu ơi Chụp ảnh đẹp quá xin hai chục nào hai chục cho bạn cháu chụp Ui dồi, thôi tôi xin đấy Xà núi làm đường Căng bữa tối của bọn tớ ờ coi view ui rồi rượu chè gì tầm này anh ừ nên đến lúc ai uống rượu happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you không phải cho tao xoa luôn em ba lại ôi mà chưa mình đến đến đâu sao còn đến đâu mà xong rồi lại nào ước lại nào cái gì đây nhưng không châm được mà là đây happy birthday nhanh rồi xong rồi nó xong rồi được à hết rồi này đúng rồi à, đúng đúng đẹp quá tomorrow. Món quà từ Hoàng Su Phi, món quà sinh nhật. Wow! Sáng sớm ra nhìn siêu đỉnh luôn. Trong, Bữa sáng. Trong chim cái thìa nữa vậy ạ. Cơm rang bò, mì trôm bò. À, Hoàng Su Ăn rất sang luôn. Hoàng Su Xinh xinh. Đây là quảng cáo đây. Quảng Cuối cùng thì ngày cuối ở đây cũng ủng hộ bọn mình Là thời tiết đẹp, có mây Tuy nhiên thì đường đi về sẽ khá là trơn và chút nữa mình sẽ phải đi cẩn thận Phía dưới là có các chị đang ờ, chụp ảnh check-in Út rồi Và mình cũng sẽ xuống chụp ảnh với chiếc mũ này Chiếc mũ sinh nhật ngày hôm qua Sẵn sàng chụp ảnh Có nháy Home Travel Sẽ chụp ảnh cho Yến Vivu Với một chiếc view siêu đẹp Đây là phòng bọn mình ở Tại vì là bọn mình ở xong rồi nên là nó hơi bừa bộn một xíu Còn lúc đến thì cũng được Nhưng chỉ có một điều Đó là có rất nhiều sinh vật lạ bay vào Đi về thôi Dọn hết đồ rồi Giờ chúng mình đi về Đây từ cửa phòng đi ra Là các bạn có thể ngắm dưới kia là Ruộng bậc thang Bản lúa Chị đâu đấy chị? Mình đi gặt lúa các bạn ạ Gặt lúa à? Đi thôi chị ơi Liềm, liềm có chưa? Ừ. Gặt lúa bằng tay à? Gặt lúa bằng... À, <laughs> gặt lúa bằng tay Giờ vẫn ám ảnh mèo nổ Anh mình thích hoa là cảnh mình Đúng rồi, mình là người yêu cái đẹp mà đúng không? Cảnh động trước bông hoa đẹp ừ. Ví dụ như một bông hoa ca trước hay gì? Đây Đâu nhỉ? <laughs> <laughs> Ui, cẩn thận, cẩn thận Tạm biệt bản luốc Tạm biệt <laughs> Cẩn nha Cái máy này Mọi người nhìn biển số nó cũng quen không? Ừ, có đáng Đi về, đi về, đi về, đi về Mưa Đây, DT177 Và đường đi thông nguyên Xuân Minh Đấy, bây giờ có hai đường này để về với Bắc Quang nhưng mà cả hai đường đều bị sạt lở và không đi được các bạn ạ nên là mình đang phải đỗ ở đây tìm phương án giải quyết xem là lên có ngủ lại ở Thung Nguyên một đêm hay không hay là đi tiếp liều đi về đây cho các bạn là chúng mình lên đi như thế nào đây hoài đầy Yeah. định đi đường 177 về còn về đường không thì chưa biết, cứ đi thôi chúa ơi tạo đây bên trái rồi, đúng rồi Đây là món phở chua đặc sản ở Hà Giang Các bạn đến đây thì thử món này Khá là lạ Mình ăn rồi, nghe lần thứ hai chắc không lạ nữa Cảm ơn các bạn đã xem video của mình ủng hộ hành trình khám phá Việt Nam của mình bằng cách like video chia sẻ cho bạn bè để lại một bình luận ở phía dưới nha hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau bye bye